game hại não, bạn hãy tìm những hình khác biệt nhất trong những hình sau đây. Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi là 15 giây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm Hết thời gian. Đáp án. một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười

hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm Hết thời gian Đáp án một hai ba